Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2021, tức ngày 14 tháng 12 năm 2020 âm lịch chính ấn chiếu mệnh, ngày hôm nay là một ngày suôn sẻ đối với người tuổi Tý. Con giáp này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tự tin bắt tay vào bất cứ công việc nào. Chính nhờ thế mà bản mệnh nhận được sự đánh giá cao của cấp trên cũng như đồng nghiệp xung quanh. Trong năm mới này, tuổi Tý hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn, không nên dễ dàng hài lòng với thực tại. Chỉ cần cố gắng thì mọi công lao của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh sẽ được đứng ở một vị trí đáng nể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 Chính tài nâng đỡ, người tuổi sửu gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc vào ngày hôm nay. Con giáp này có thể được thừa kế một cơ ngơi hoặc tài sản do người đi trước để lại. Hãy tìm cách khẳng định giá trị bản thân và lập ra kế hoạch phát triển trong tương lai. Trong khi đó, những người làm công ăn lương với tính cách cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Đây chính là động lực to lớn để bản mệnh tiếp tục cố gắng và cống hiến trong năm mới, trở thành con giáp giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ Tuy nhiên, để vợ trình sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn, thổ vượng nhắc nhở người tuổi sửu hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Nếu muốn bắt kịp sự phát triển của xã hội, con giáp này không thể cứ giữ mãi những quan điểm lạc hậu được. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tuổi dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Con giáp này không nên quá chú tâm vào chuyện tụ tập bạn bè mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi mình ở nhà. Đừng để tình cảm giữa bản mệnh và các thành viên dần trở nên lạnh nhạt theo thời gian nhé. Con giáp này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, chỉ thích làm theo ý mình mà không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì người tuổi dần cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ mình.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 Nhị hợp xuất hiện, tuổi mão rất coi trọng thể diện, con giáp này không muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến. Điều này khiến mọi người cảm thấy bản mệnh khá nóng nảy và không muốn hợp tác cùng. Tuy nhiên, nếu chú ý để có cách cư xử khéo léo hơn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để con giáp này xây dựng các mối quan hệ làm ăn. Người tuổi mão có thể tìm được những đối tác tiềm năng, vì vậy hãy có cách giữ mối quan hệ với họ, bởi điều này sẽ rất tốt cho con đường sự nghiệp trong tương lai đấy. Kiếp tài cho thấy bản mệnh nên hành động theo lý trí chứ không nên vâng theo cảm xúc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc. Có như vậy thì mới tránh được những phiền phức không mong muốn. Nếu vội vàng đưa ra quyết định, con giáp này dễ phải giải quyết hậu quả cho việc đó. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn, Tuổi thìn đối mặt với cục diện tư xung, đưa tình duyên có phần xa sút Chính bản thân con giáp này cũng không hiểu tại sao mối quan hệ của mình chuyển biến theo chiều hướng tệ như vậy. Vợ chồng dễ tranh cãi vì những chuyện không đâu. Có chuyện gì thì đôi bên bình tĩnh bàn bạc, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Bù lại, bản mệnh không cần phải lo lắng về tiền bạc, ngồi không, tiền cũng sẽ tự tìm tới tay. Thiên tài đảm bảo rằng vợ trinh Tài Lộc người tuổi thìn sẽ hành thông rộng mở, tiền tiêu không hết, tự có người dâng tiền tận tay. Người làm ăn kinh doanh, buôn may bán đắt, hàng hóa và khách hàng tấp nập, Tuy nhiên, khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn vô cùng vui vẻ khiến con giáp này khó lòng nào có thể ngay lập tức bắt nhịp với công việc. Tuy nhiên, có làm thì mới có ăn, có hưởng thụ, vì thế bản mệnh không còn cách nào khác ngoài nỗ lực hết mình để có thể nâng cao chất lượng sống cho bản thân và gia đình. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Thực thân soi chiếu vận trình tài lộc thêm vượng phát, người tuổi tỵ mệnh dễ có tin vui liên quan đến tiền bạc. Điều này cần phải nhớ kỹ đừng quên. Tuy nhiên, con giáp này cần quản lý tài chính thật tốt, xem xét lại tài khoản của mình và hạn chế chi tiêu không cần thiết. Chuyện tình cảm lại có nhiều điểm dối bời, bà mệnh không biết phải làm thế nào để vừa lòng tất cả mọi người, chỉ đành dùng hết sức mình mà thôi.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 bản mệnh trở nên rất nhiệt tình và hăng hái cho công việc, bắt tay vào nhiệm vụ được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự. Nhưng cũng chính vì thế mà con giáp này thường trở nên nóng vội, dễ sai sót. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, người tuổi ngọ cũng cần phải suy tính một cách kỹ càng. Con giáp này cực kỳ tham vọng, vậy nên càng phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác để có thể đạt được những gì mình mong muốn. Trong công việc, lúc nào bản mệnh cũng cố đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thông cảm cho họ. Song lúc điều đó đồng nghĩa với việc ờ, phải làm đến kiệt sức chỉ để bù đắp lại lỗi lầm của họ. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi gặp ngày tuất mùi tương phá nên chẳng được yên ổn mà hưởng yên bình, con giáp này cứ ngỡ người ấy sẽ ra mặt bảo vệ mình, nhưng nào ngờ phải chống đỡ lại tất cả mọi điều tồi tệ xung quanh một mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, đường tài Lộc có bản mệnh trong ngày vô cùng hanh thông, thuận lợi khi may mắn liên tục kéo đến. Chính tài phù trợ khiến việc làm ăn của người tuổi mùi tiến triển khá tốt. Cầm tiền trong tay, con giáp này không nên tiêu xài quá phung phí mà nên có kế hoạch tiết kiệm, đề phòng biến cố bất ngờ. Bản mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Con giáp này hăng hái cho công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng tuổi mùi sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kỹ càng. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân trong ngày thân tuất tương hội, vợ Trinh tuổi tuất hung cát đan sen, có nhiều chuyện không cần nói nhiều mà chỉ cần nhìn hành động là biết. Con giáp này thấy rõ tâm ý của đối phương, chuyện tình cảm như ý, bản mệnh không khỏi cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Mặc dù người ấy chưa thực sự nói ra lời lẽ ngọt ngào, nhưng con giáp này biết rằng mình thực sự ở trong tim người ấy. Tuy nhiên, thiên quan nhập mệnh lại cho thấy những rắc rối có thể xảy ra khi tuổi thân nói năng thiếu suy nghĩ, dẫn đến những lời đồn đại thị phi, gây ra tranh chấp giữa người này với người khác. Dù mọi người xung quanh có nghỉ ngơi thì bản mệnh lại cực kỳ nỗ lực để nắm lấy cơ hội tạo nên những bứt phá trên con đường công danh sự nghiệp của mình trong khoảng thời gian này. Đối với các vấn đề liên quan đến tiền bạc, con giáp này nên quyết đoán và chủ động hơn. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Con giáp này dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhờ vậy, bản mệnh có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Tuổi dậu có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi tiếp xúc với những nội dung hoàn toàn mới. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt tài lộc cũng theo đó mà tiến triển khả quan hơn. Ngũ hành thổ sinh kim, được tình duyên thắm sắc, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Con giáp này luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau. Chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay nghi kỵ nhau cả. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Tuất, Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Thiên tài chiếu mệnh, tuổi tuất không dễ dàng gì để có được thành quả như ngày hôm nay. Lời khen ngợi của mọi người cũng không khiến cho con giáp này tỏ ra kiêu ngạo. Bản mệnh biết mình, biết ta, có tiền nhưng cũng không vì thế mà khoe khoang khắp nơi, giữ mình nghiêm cẩn. Điều đó không phải vì con giáp này e sợ ai mà bản thân nhìn rõ lợi hại phía sau. Nhờ thế mà người tuổi tuất có thể phát tài một cách nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, bà mẹ không nên hoàn toàn phụ thuộc vào điều đó mà cần cố gắng làm ăn bằng chính sức lực của mình thì mới bền vững nhé. Đường tình duyên có phần ảm đạm, con giáp này muốn cùng người ấy làm mới mối quan hệ của mình bằng cách này hay cách khác. Hãy thực hiện sớm những ý định đó vì dường như hai người đều đang quá thờ ơ về mối quan hệ này rồi. Tình cảm nếu không được vun đắp thì rất dễ nguội lạnh. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Tuổi hợi nên chú ý đến cảm xúc của mình, đừng nên quá đáng, làm những điều mình muốn mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của đối phương ra sao. Không ai muốn trách mắng gì nhiều, nhưng con giáp này lại tự khiến mình lâm vào thế khó, nên mới xảy ra cơ sự, biết trách ai ngoài chính bản thân mình. Ngũ hành tương xung, có chuyện thì ờ, bất lờ đi một chút, ai cũng đòi tranh phần hơn cho cô nói thì khó tránh khỏi khiến cho đôi bên cùng tổn thương. Tình cảm cũng theo đó mà sứt mẻ đi ít nhiều. Con giáp này cần sớm cải thiện tình trạng này nếu không muốn mối quan hệ dần xa cách nhé. Vận trình sự nghiệp không có quá nhiều biến động, người tuổi hợi nên cẩn thận, đừng để vướng vào mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp với nhau. Tốt nhất hãy giữ thái độ trung lập vì tất cả đều là những người quan trọng có thể giúp đỡ con giáp này trong các kế hoạch của bản thân cho tương lai đấy. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ,